rồi hello anh em quay lại với kênh của bên uh, lộc phát tài ngày hôm nay sẽ review cho anh em ha một cái video đó thì nói chung là trên kênh của mình thì mình làm rất nhiều về sản phẩm về tài xỉu của anh em nhé thì hôm nay tiếp tục thì mình sẽ tư vấn cho anh em và chỉ sâu cho anh em về bộ môn chơi là kính nhìn siêu qua nắp tài xỉu ha và sẽ hướng dẫn về cách chơi cũng như là những anh em nào mà chưa biết về sản phẩm kính nhìn siêu qua đắp tài xỉu là như thế nào thì mình hôm nay thì mình à, sẽ tư vấn trước tiên là cho anh em về cái sản phẩm là chơi nắp anh em nhé đó, nắp thì nó có hai ba loại nắp đó, một là các anh em chơi máy soi á là chơi tất cả các loại nắp luôn ha nắp đen cũng có này đó, nắp xanh cũng có này nắp đỏ cũng có nha đó đó về máy soi còn đặc biệt về kính á thì anh em lưu ý cho mình kính là chỉ chơi qua nắp màu đỏ thôi anh em nha nắp màu đỏ hoặc là anh em chơi bầu cua đó cũng là có thể là qua những cái thâu thùng màu đỏ thôi anh em nha đó chứ mình không có làm video nào nói về cho anh em chơi kính mà chơi qua tất cả các loại nắp đồng không có ha thì nhiều anh em hỏi rất nhiều về sản phẩm kính mà nhìn qua nắp xanh nắp đen rồi nói chung là nắp vàng rồi ba cái đó là không có có rồi anh em nhá đó thì bên mình chỉ làm là cho anh em chơi ha cái hàng nào mà thật sự có thì mình sẽ làm video để tư vấn cho anh em các anh em chơi được cái môn nào thì chơi ha, các anh em trái được đồ gì á là các anh em chơi thôi ha cho mình không có tư vấn tầm mày tầm bạ cho anh em đâu hôm nay trên tay của mình là một bộ kính anh em nha đó. kính này là kính Mỹ anh em nha đó bộ kính này nó sẽ đi kèm cho anh em về tất cả các loại sản phẩm trong cái kính này ha thì các anh em lên mua á, mình sẽ tư vấn và test cho anh em tại chỗ luôn đó, qua những cái nắp đỏ này để anh em có thể đánh ha tài xỉu ha đó, thì bây giờ kính nhìn xuyên qua nắp tài xỉu là như thế nào thì bây giờ mình đã đeo một cái bộ kính vào mắt rồi ha, làm clip thì nói chung ra mình không có làm được dài cho nên là mình không có thể nào mà đeo kính thì những video sau các anh em yêu cầu thì mình sẽ đeo kính vào mắt trực tiếp luôn cho anh em để anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé đó trên tay mình là các anh em thấy gì không đây là cục nam châm cụm châm này để các anh em có thể test đồ ha đó test đồ thì nói chung là mình test chén bát ha đó chén bát hồ khiếp luôn đó nắp nếp rồi ha đó cái này ha mình sẽ test nó trước khi mình làm video mình sẽ test hộp thì nói chung là hột không tan anh em nhé đó hột thì bất kể các anh em bóc hột nào vào cũng được ha đó, hột không tan không tan tích hột chờ bình thường để mình có thể test qua bộ kính này ha ví dụ như hột có tan này ha nhiều nơi nhiều nơi vẫn có thể chơi được cái hột này anh em nhé đó hột này là dành riêng cho những công chuyện khác nữa đó rồi đây là cái cục 500 để mình thử đồ ha anh em nha rồi mình sẽ bỏ vào đây mình sẽ test vài chén cho anh em xem cái bộ kính này là như thế nào đúng không anh em đó rồi cái đầu tiên mình sẽ lắp đại là 5 năm lên đây ha đó lắp đại 5 năm lên mình dỡ đi đó tại vì đeo bộ kính vào thì nó phải rơi vào 20 đến 30 à, phút để cho con mắt của mình nó có thể là hoàn thiện lại ha như ban đầu là các anh em có thể nhìn cực kỳ là dễ ha chứ còn anh em đeo vào mà nó nhìn liền thì đôi khi mắt mình nó chưa trở lại bình thường á mình không thấy được rồi. đó mình cứ lắp đại vài chén đi ha để cho mắt mình tại vì mình mới đeo đó. đó mình cứ lắp đại lên nha đó như cái này là mình thấy được cái ngủ rồi anh em nha đó, thấy ngủ lục ngũ lục thì rơi vào 100 phần ngàn là, là nó về tài rồi anh em nha đó hai cây ngủ ha nói chung mình mới đeo vào thì đôi khi mình ngủ lục thì nó cũng hơi từ từ với nhau đó như cái này mình thấy được cây tam cây lục ha, anh em tam lục tam lục thì các anh em quýnh 80 90 phần trăm nó sẽ là về tài rồi ha 8 90 phần trăm là cây này chắc trăm là về tài đúng không anh em đó thấy chưa ngũ lục tam tài cái này rồi như cái chén này thì mình ờ, không thấy rõ cho máy nên nha như cái chén này không thấy rõ thì có thể là anh em bỏ đi ha hoặc là anh em ờ, quýnh cho sơ mình xỉu cũng được ha mình không thấy thì mình ờ, chấp nhận thôi đúng không anh em không thấy cái nào không thấy thì mình bỏ mình quýnh nhẹ nhẹ về xỉu cũng được ha như cái này 11 nè đó thì hai cái tứ mình sẽ nói là đeo kính vào thì cái tứ <clears throat> với cái nhất là nó màu đỏ anh em nhé tứ này tứ này với cái nhất là màu đỏ đúng không thì hai cái màu này các anh em nên nhớ là đôi khi mình sẽ khó thấy thì mình sẽ quýnh 5 à, năm những cái về mặt hồ đó hoặc là quýnh về xỉu thôi anh em nhé nhẹ nhẹ thôi quýnh nhẹ nhẹ tiền thì cây nào mình thấy mình đánh cây nào mà chắc ăn thì mình đánh lớn còn không chắc ăn thì mình đánh nhẹ nhẹ thôi ha đó như cái này đó mình thấy được cây ngủ rồi với cây tam rồi đúng không anh em thì tất nhiên ngủ tam thì các anh em sẽ quýnh về cho mình tài thôi đúng không ha ngủ tam thì quýnh tài nếu như không chắc ăn thì anh em quýnh nhẹ nhẹ thôi đó như là cái nhất đúng không đó không chắc ăn thì mình nó không chắc ăn quýnh nhẹ nhẹ thôi quýnh số cũng được đúng không đó. tiếp tục này đó như cái cây này đúng không anh em như cái cây này thấy nhị rồi đúng không nhị á nhị các anh em quýnh về xỉu thôi cho mình nha nhị thì quýnh xỉu thôi nha đó nhị xỉu đúng không đó thì mình sẽ test sơ qua cái bộ kính này thôi còn em nào á muốn được sở hữu bộ kính này hãy liên hệ của mình qua bên cơ sở lập phát tài ha số điện thoại là 0981 521 779 nhé hoặc là 0966521779 sẽ gặp trực tiếp mình ha thì anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở mình nhé và đồng thời like và chia sẻ thật nhiều cho anh em nào mà chưa biết về công nghệ này đó. ngoài ra cái bộ môn tài xỉu này thì bên mình còn chuyên ha như là bầu cua bài lá ha đó hay là chip bao rung nói chung là nói chung là tất tần tật đồ chơi để cho anh em có thể chơi đó cho nên là mình làm một clip không thể nào mình để được thật nhiều đồ cho anh em để anh em biết được ha đó như sản phẩm nắp âm dương à ha nắp này gọi nắp hai cực nắp hai chiều đó anh em đó là chơi những cái hộp có tan hai chiều là chơi hộp có tan anh em nhé đó cũng giống như hộp có tan này nắp âm dương đấy thì mình xin chúc anh em năm 2021 này thành công ha về môn tài xỉu này đó, và đồng thời sở hữu mình một cái kính này anh em nhé để có thể là chiến thắng rực rỡ ha chào anh em